Hello anh em, ok chưa? Hello thì vẫn như bao video thôi, anh em vẫn dự đoán kết quả số số và check lại comment để có thể là nhận được code nhá. Và hôm nay mình sẽ cầm với số 40k. Bình thường là cô số code ờ, được nhận code là 10k mà chơi vốn 10k to thì anh em có thể vào chỉ có thể là vào đặt bom Chả hiểu anh em kiểu gì nó ok chưa thì hôm nay vẫn tiếp tục bom thì, thì anh em có thể nhặt đó là nhặt cố gắng lên 20 k hoặc anh em có thể đặt mình sẽ quyết đặt lên 20 k đó là mình đi săn tất cả con này cốt thì anh em có thể đó là con nào nó ok nữa nhận thì anh em có thể là nhận đó thì nói chung là mình chả biết làm nào số anh em có thể nhận cốt này em có thể vào uh, fanpage này lên thì lên mà lỗ thì mình thì toàn có livestream phát code thì anh em cũng chửi anh em mà mắng bài thì anh em thua anh em ờ, cũng chửi đang code điều kiểu gì hoặc em có thể vào website website có thể là anh em nhận code xem cho viết đấy mình code đó thì code thì thường thường là 10k đó thì anh em chưa? nhận được thì anh em nào muốn nó vẫn là nhiều. em vừa nhận cốt cho anh em thì anh em đoán cự dù là kết quả số số nhưng em nào được thì check comment giúp mình hộ mình cái ok chưa thì ok hôm nay sẽ vừa đạt đảo đạt top một rồi một nghìn này đại lý cấp 1 rồi top xem được cái rồi rồi làm quay mình chơi phải được anh em hiểu không một trăm chơi mình chơi lỗ sao được tốc này tổng cứ 10 nghìn mình đánh cho anh em lên nó được thôi vài trăm triệu vài chục triệu vài trăm triệu làm sao được có lúc uy tín luôn tùy đấy đủ 20 nghìn ăn được 20 nghìn này mất thôi đỏ thì được mình đánh thì ờ, lỗ làm sao được đấy em hiểu không mình là một uh, pro rồi đại lý cũng một rồi em hiểu chưa đấy, vào đặt luôn quả 20 này nổ một phát này, này. em xem này triệu ba rồi triệu ba này làm gì trên này cứ chơi đi top một ờ, nhà cái không phải sợ trên này lên quy này lên cho anh em chạy trăm triệu ba này ba lên thế này chín này chín này nhận tạm đã em xem này mình đánh ba triệu ăn lên không biết được uy tín lên tiếp đi nhưng mà bạn xem ổn không ba lên đấy Đánh lên thẳng thôi ngon không thì ừ, chịu thôi chết mẹ mày chưa 300 Bảy triệu rưỡi chết trang chưa <laughs> xuống này ca ừ, 35 k rồi lên áp thì vãi lồn ừ xong rồi chết mẹ rồi xuống 16 k bối rối hết cả tâm hồn rồi anh em hiểu không tiếp tục mình chỉ bây giờ chỉ không ăn thua thỉnh vào làm đấy chỉ là nhờn nhờn nhờn với anh em thôi kiểu dặn dọ anh em thôi chứ ba rồi đây này phát này mình đặt bom này 400 hút ờ, tiếp đây từ từ anh em xem xem đấy thấy chưa triệu tám này một thằng nhặt này lôi được hết dưới này ôm gãy không nữa chết này chết thằng có thằng chết ba thằng à? có thằng chết chín lên một tua này gãy tiếp chết ổn không hai lên ơ ừ, ba bốn thằng nhặt à ba ba xuống hai bây giờ đẹp một tay là đi bay mất bốn trăm à? xuống ừ, <laughs> ừ. lỗi lỗi lỗi lỗi <laughs> đây là bông mình đây trăm rưỡi ảo thật đấy mười lên đấy đẹp ngay bảy trăm Hú. đảm bảo hai thằng chết này, hai thằng chết luôn này nói chuyện gì nữa anh em hiểu không hai ba thằng chết luôn đi chết cả ba à, à? rồi chơi ờ, lỗ chết sao thằng thôi mình lỗ nói thôi mình chó mình là chết một thằng thôi hai chết tám mốt rồi đấy đấy phát này vào này rồi phát này gọi là này đấy sáu trăm hai mươi này sáu trăm à lên cái phát này tám vội hai triệu hai triệu bảy không còn phải băn khoăn gì cả anh em phải không an to luôn nhá hai triệu bảy không còn băn khoăn gì nữa nên để an toàn này tám à đấy đường ba bảy k rồi 37k thì bây giờ nhận là cộng lên 40k đúng không? Ừ, đấy, thế chưa 200. Ừ lên 42k đánh được hai phát 200 này đấy 7 này 7 thì uh, liều thì ăn ừ. nhiều hoặc là bình tĩnh thì xuống đó cầu được khó nhỉ tùy anh nhé đánh nào mình nói chung là mình đánh tiếp này 10 đánh nhở cho anh em xem thôi chứ thật sự thì mình đánh thì đảm bảo mình lên tiếp này một phát là lên ngay thì hơi khó nhỉ mình tưởng gì ăn thì ăn cũng được nhiều đó thấy chưa lên số 70 k luôn đấy anh em thấy chưa xịn chưa mình đã bảo rồi mình là một pro rồi đại lý cấp một rồi thì chắc là năm này là nhà cái ờ, bây giờ thì triệu bảy này đánh 10 k này liều ăn nhiều nhá tí nó là lên em đét luôn À, xuống này cứ tầm tầm 10 phát này bay 300 mà bây giờ tầm anh em bay 200 tuyệt vời đấy cái tím là ăn ngay lên ngay chỉ mượn mượn anh em thôi thật ra mình nhặt đặt phát đó triệu hai triệu hai đẹp đẹp năm anh luôn anh em thấy không ba triệu rưỡi ăn tầm 100 ừ, còn ga, gì nữa đâu mà mong mới chờ anh em tính là được 10 quả đảm bảo anh em 3 triệu rưỡi rồi mình phải cho ăn chục triệu ca này thật lên ba trăm này thật đấy ờ, lên này đấy năm trăm liều tiền nhiều luôn liều tiền ba triệu chín triệu rồi xem năm thì ờ, xuống này liều năm à. mà không thì cho lên ờ, xuống bao triệu rồi ừ. sáu này đầu này phòng xuống tiếp này đầu tiên đây là bốn triệu nhờ nhờ thôi dọ thôi không được dài 8 triệu muốn chỉ lên được lên hơn 10 triệu to lên thôi ừ. chắc chắn thôi anh ừ. em đảm bảo ừ. có ăn hơn 10 triệu thôi ad à ad thì phải xuống rồi người này. lên phát này thì hơi to đấy lên phát đấy đấy đấy, đấy rồi đấy mình nói chung cái mà đại lý cấp thừa rồi đảm bảo kiểu đi của nó thế nào một lên rồi ốm đòn 300 đấy ừ đấy triệu bảy người lên chơi cho anh em xem ăn nhiều bốn triệu tám bốn triệu đấy thấy chưa vâng. lên này, nhiều lên này năm triệu luôn này sáu ba k luôn trăm hai mốt à, thiếu vẫn thiếu chưa đủ bốn triệu tiếp tục cố gắng hai trăm đặt mười nghìn to đợi tí nữa nổ to nào mười lên trăm ừ. nổ to bùm luôn anh tạ năm triệu tròn ok nhá năm triệu chắc ừ. nghỉ thôi À, cả nghỉ cũng được nhà cái với năm triệu nghỉ là ừ. cũng được sáu này xuống nhà cái chơi trăm triệu cho anh em xem nhá hiểu chưa xuống khoảng mười triệu nghỉ bảy phát này thì 500 lên cho nhanh nhanh nhá bảy này đó lên bảy đấy xịn ngay nó chơi kiểu à, này khó à. lắm lẻ thôi quy ạ à. đấy 11 à 11 900 à 9 này 900 này xuống này 8 à 10 <laughs> này 1 triệu là 5 triệu rưỡi rồi Ui <laughs> ôi Tôi chết mẹ rồi, ba chục ừ, Gãy Chưa, tiếp này Chờ lúc tí nữa mình làm phát cuối Mình chọn cho anh em tí thôi Lên Nhớ có mừng gãy tiếp này Lên Đấy, chưa bao Xuống thôi Quy ạ tám à này. tám lên bốn này lên này mười này à dạ, lỗi tiếp kỹ thuật à năm lỗi xuống kỹ thuật anh em đấy thì cho anh em ca lên át phát mình bảo rồi à? mượn mượn tí thôi thật sự đơn giản gì dưới to anh em xem năm mà lên đấy lên hai chỗ chín húp luôn lại lên năm triệu xuống gì đâu mà à, mười bảy À, lên này xuống người đấy triệu nữa thấy không sáu à? triệu xuống gì đâu này. mà ừ, ba mốt đấy bao một lên cứ phải đơn giản như ta cầy thôi 300 10 lên tiếp đấy. đá chịu 9 50 xịt 70 không với được sáu xuống mười triệu nhanh mà cái này ăn tầm hai ba tiếng lên mười triệu nghe thấy chưa ăn bắt ngay lại gãy à năm à xuống 80k à, ừ, xuống 6 rồi ở đôi ca 6 lại lên ba triệu hai đau đầu thật anh em ừ. đảm ừ, bảo ừ, triệu 7 lại là 5 triệu chín quanh ta đại lý hôm nay đánh chán đời đấy nhỉ ba phát này phải nổ 3 số 2 tuyệt <laughs> vời luôn nhưng mà khó lắm. Đến vòng 3 rồi nhưng rất khó thôi có thể xuống 2. 10, xuống 10 này. ra còn có thể lên được 11, 12. Đâu mà xuống này. 11 đấy, mà lên 12 khó lắm. Đúng không? Đấy, 7 nó hay về đôi lắm. Đấy, 52 k cho an toàn. 7 nó thường về hai con bãi rồi. Lên này. Em yên tâm. Nên chỉ có thể là lẻ lẻ là hơn. Ừ. Ừ. 5 khổ 900 cũng tạm đang gãy rồi xuống phát nữa này tín nhá vào chưa muốn nhận cốt tâm. có thể vào facebook này mình phải đánh lên được là vào ờ, ừ. facebook và các kiểu đây này đấy nổ một triệu này đấy thấy chưa ừ. anh em à, vào Facebook lên này, à. website lên ad này đấy, 9 triệu bảy luôn cứ vào lại lên bốn triệu ngay có nhiều 8 xuống 5 ba ba lên năm chín nữa à. chẳng lẽ mãi mà không xuống rồi à ôi 130 rồi đấy. 48 à, Đơn giản nói chung anh em. Tin tưởng mình đi. Phát hơn 41 bàn tay vàng rồi. Tầm này úp non nó là một cái biện pháp an toàn dành cho các bạn. Không phải. 6 đấy 4 này. Ba. Tin tưởng ba đôi này. Tạm này, tính sao hơn chục triệu. Đôi 4 đấy thế em đặt đôi phát về đôi 4 luôn. Đấy, đẹp xịn lại lên ngay. Cái gì đâu mà. Ừ. Chưa chết được đâu. Vấn đề ừ. bình thường. 10 à? 9 lên này. trăm Ừ. Lên 20. 4 triệu này. Ừ. Khó nhỉ, nhỉ. Triệu. Mới đi dạo này. 3 triệu 9, 2 triệu 6 xuống. Còn 2 triệu 6 này. Ờ, triệu 8. Ui giời, 53k, 53k xuống tiếp này. Lên tiếp này liều bao giờ liều nó phải ăn được liều ấy nhưng mà 8. Kiểu về đôi nữa. Đấy. Bùm sáu này, xuống. xuống. Gãy thế nhỉ. Ừ. Trời ơi. Ừ, Nam chưa nổ à? Xuống. Lỗ lỗ lỗ xuống này ờ. làm gì hai phát này. Ta sẽ phát sau nổ mới to Xuống phát sau này lên này bốn, bên này xuống anh em ừ. này nủng to này bảy tám à? này. vào phát xuống ở lên lên kỳ luôn ừ. cho xuống năm xuống tiếp <laughs> một trăm nghìn lỗi lỗi kỹ thuật tí à. <laughs> nhà cái này lỗi à, đấy thấy chưa anh em bảo ba là xuống hai đẹp ừ, luôn ba này đây này phát này được ăn này bảy phát này xuống ba này anh em bảy ba xuống hai xịn luôn ba trăm luôn lên ba trăm thôi mở mượn mượn anh em thì thôi bây giờ vào xích bo này ăn nhiều này thôi chơi dừng video nha bye bye chào mọi người nhá lãi được chín nghìn rồi tính cả rồi bo mày ăn nhiều này đấy Khổ. 8 này lên 9 đấy lên luôn 70 k hú 400 ừ. Ừ. tiếp này 9 này lên này sao ấy đấy số 4 rồi ơ ơ bị làm sao ấy 50k này Ô thôi 20 rồi Định lên tầm lên 500 thì mới lên 50k thôi ừ. Mới quay được 10 phát ừ. Đấy đảm bảo trong 10 phát là phải ăn Sao ý à, ờ, 7 à bị làm sao ấy, à? anh em à mày điều lên phát chưa này chưa nổ sắp nổ rồi anh em yên tâm đó. lên sắp nổ anh em yên tâm 10 rồi đó 117 úp luôn 400 này 7 ừ. à 3 triệu à lên 50 ừ, ừ, ừ. hơn trăm 7 à lên tiếp 220 đấy 47k đinh úp ngay úp vội cho anh em đấy 500 rồi thấy chưa sao ấy. mình bảo rồi mình nhặt cái mình đánh thằng nào chẳng thắng anh em yên tâm ơ ơ hai bốn này à? bốn à năm mươi hai mươi em mười mẹ mới rồi ba này ừ, bị làm sao ấy nhỉ ba thì lên thôi xuống hai thì hơi ừ. khó vẫn chưa bốn thì mới ra ừ. cửa mà xuống nghe em ừ. không ừ xuống tận 11 ảo thật đấy tám à xuống ảo thật đấy ừ. 10 cam lên tầm này anh em vãi đái rồi còn gì nữa biết chưa sao ý mình mình tốt một nhà cái rồi 10 cam lên tầm này vãi đái chưa chưa chưa nổ gần nổ gần mình nhà cái mình đánh thằng nào nổ hai liên tục mà anh tâm lỗ làm sao được anh em hiểu không mình nhà cái mình bảo ừ đôi bài anh em yên tâm ơ ơ 11 ơ xuống rồi lên 12 lỗi trời đất à? biết bao giờ lên 12 thôi mình sắp xếp đánh con bé lớn chưa bao giờ hiếm 11 <laughs> lên 12 gần như khó vãi đái ba vẫn vẫn hai triệu à chứ ừ. dễ đánh đánh ờ, lỗi lỗi kỹ thuật à tám ơ còn ừ. bốn ừ. hòm nữa gãy rồi ừ. ơ ừ. ba hòm mà ơ chưa, chưa chuẩn bị mà ảo thật đấy cuối á hôm cuối bắt đầu đây này hòm này bắt đầu chưa chờ gãy em sao được ừ, lên nữa anh yên tâm xem này. còn năm mươi k chuẩn bị này chuẩn bị mười đấy lại lên ngay từ gì đơn giản ờ. mười này ơ ờ. lên là ăn luôn lên lên <laughs> ờ ờ vẫn chưa đủ à bốn ờ. xuống ừ. đấy thì chưa xuống 5 lít đấy, anh em thấy không 5 lít một phát xuống 5 lít luôn anh ừ, em thấy chưa đấy thấy chưa nổ 7 lít luôn chả gì nổ nổ mấy triệu quan anh em hiểu không mấy triệu mà thảo nào ừ. chỉ phải để ăn phát anh <laughs> em làm sao ấy chí lên ờ, ừ. ừ. thôi nhưng đấy mà mình à? bảo lên tiếp này nổ hơn chục triệu đây còn ừ, gì nữa lại tiếp à gì đây tám à tám lên bắt đầu ừ. này 8 à 8 ừ. lên tiếp ờ. Thôi thôi ừ, 2 triệu 7 lên tiếp về game 100 mà 100 lên tiếp đấy mình bảo nổi đấy 400 anh em thấy không anh em tâm xịn ngay đấy 11 triệu ngay tưởng gì mình triệu nào mình làm một phát to to thôi anh em hiểu không 11 triệu anh làm phát tâm. to to nó lên được 1 triệu đơn giản 800 rồi Ôi, xịn ngay thôi cái cốt 10k là xịn ngay anh em hiểu không một cái cốt 10k là lên ngay di à di 124 à 900 thôi triệu bạc luôn đấy bình thường triệu bạc nghỉ luôn anh em nhá đấy, đảm bảo một tí lật ăn được mấy anh em xem lên triệu à lên ơ ơ ơ à, xuống ơ ơ tám sáu dưới ơ ơ bảy ơ tí lên được mà anh em yên tâm mình còn kéo lên tiếp này ấy ba trăm anh em thấy chưa chị nghe thỉnh thoảng ăn khá to to còn nhiều ăn nhiều ừ. ăn bé bé nó không bỏ bỏ sức để có thể đánh à đấy hả chưa mình bảo rồi mà bé bé không bỏ bơi la hẳn khoảng một trăm bảo rồi xuống phát nữa này đấy thế bé làm hẳn khoảng một trăm cho xịn anh em hiểu không mình đã bảo với anh em rồi mình nói chung là mình là nhà cái mà anh em yên tâm mình top một nhà cái mà anh em yên tâm đấy 15 triệu ngay lên được cho anh em thấy ngay thấy chưa lên từ 10 nghìn mình lên mấy tỷ còn được yên tâm anh em 10 nghìn mình lên được mấy tỷ răng ba triệu bạc này ăn thua gì ăn thua thì anh em yên tâm mình nhà cái mà lên này ơ ừ. tám xuống này ơ ừ. ca lên này ơ ừ. sáu lên này e chín ơ gì lên đấy thấy chưa quỳ ăn ngay đấy chưa lại lên 10 triệu yên tâm mình còn ăn một hai phát ừ. <laughs> anh em yên tâm mình lên chơi hai ba chục triệu cho anh em xem được cơ mà anh em yên tâm xuống đi em nào bà xuống em nào bảy à bảy xuống nào ơ <laughs> quý ơ đấy thấy chưa mình bảo lên phát nữa này đấy thấy chưa anh em 7 triệu uy tín ngay lại lên 10 triệu yên tâm mình bảo nhà cái mình lên được mình lên được hai ba chục triệu được đơn giản tưởng gì hai ba chục triệu lơm dơm tưởng gì lơm dơm anh em tưởng gì đơn giản đấy thấy chưa lại ăn 6 triệu này thấy chưa anh em thấy chưa ăn lại ăn 6 triệu này đấy lên ngay 14 triệu anh em tưởng gì lên hai ba chục triệu đơn giản với mình không ấy mà mình đã bảo mình nhà cái mà anh em yên tâm uhm đấy thế chứ lại lên 3 triệu ngay húp ngay 14 triệu còn 6 triệu mình đánh tí mà kiểu mượn mượn cho anh em xem thôi chứ thật chất thì mình đánh đơn giản tưởng gì tưởng gì mình đánh đơn giản lắm mà tưởng gì đâu dăm ba cái trò chơi này dăm ba cái trò chơi này ăn thua gì vào đâu nhằm nhò vào đâu xuống này ừ, chưa lên được bà xuống này lên mẹ út này lại gãy à xuống này ừ, 4 này 4 này ừ, lên ừ, cả xuống ừ, đấy chưa đấy nhằm nhỏ đâu chỉ mượn mượn này thôi trêu đùa tí thôi tí nữa mình thích làm phát lên ngay cái gì đâu mình chạy phát là làm phát lên ngay yên tâm anh em tin tưởng mình mình mình nhà cái rồi chơi cho anh em xem hay đấy chứ thật chất thì nó có vẹo gì đâu mà Ừ. Ê. Ê. Ê, từ từ. Lỗi lỗi lỗi hôm nay lỗi kỹ thuật tí anh em thông cảm. Ê. Ê. Từ từ 100 nghìn lên này anh em xem này. Lên. Ê. 50k này anh em lên này, lên này xuống hai luôn này ừ. rồi bye bye chào mọi người nhá chúc mọi người buổi tối vui vẻ